Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng so kèo nhé. Thì uh, trong cái video ngày hôm nay Tiến sẽ đẩy lên cho anh em một cái trận đấu cũng khá được nhiều anh em quan tâm. Đó chính là cái trận bán kết tại cái giải đấu cúp FA giữa cái thằng Man City với Sheffield United nha anh em. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 22 giờ 45 tối ngày hôm nay, đó tức là 10 giờ 45 tối hôm nay nha anh em thì trước khi mà nhận định phân tích cũng như đưa lên những cái mã kèo phù hợp nhất cho anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo ở trong cái cặp đấu này ấy thì anh em đừng có quên là để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh nhé trước tiên là cái kênh tiếng bóng đá này đây cũng như là kênh tiếng sau kèo luôn đó thì anh em cứ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em đó để cho anh em có thể uh, uh, soi những mã kèo nó chuẩn hơn từ tiếng này đó cũng có thể đầu tư theo tiếng những cái mã kèo mà mà mà tiếng đưa lên một cách mà nó hiệu quả nhất nha anh em Ok thì quay trở lại với cái trận đấu giữa Man City với cái thằng Sheffield Thì trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái ờ, tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra trước nha Đây anh em Thì hiện tại uh, nhà cái đã đưa ra cái mức kèo là đội chủ nhà Man City Chấp cái thằng Sheffield United này khá là cao Đó chấp ở mức chấp là 2.25 cả trận này và chấp một hòa ở ngay trong hiệp 1 và cái mã tài xỉu ở cái trận đấu này đó chính là 3.75 cho mã kèo tài xỉu cả trận và 1.5 cho mã kèo ngay trong ờ, trong hiệp 1 của cái mã tài xỉu ấy à, còn về phạt góc thì cũng có mã kèo chấp khá là cao cho Man City dành cho cái thằng Sheffield nhé anh em thì hiện tại thì ờ, Man City sẽ có cái mức chấp góc cái thằng Sheffield United ở cái mức chấp cả trận là chấp 5 hòa nhé à, và cũng ờ, Man City cũng sẽ chấp 2.5 cái mã kèo gốc trước Sheffield ở ngay trong hiệp 1 và cái mã tài xỉu gốc ở trận đấu này là mã 9.5 là mã tài xỉu cả trận nha anh em và ở ngay trong hiệp 1 cũng có mã tài xỉu gốc là 4.5 đấy thì hiện tại tiếng không có tiện để đưa lên những cái trang uh, lên trên YouTube đó vì tiếng đưa lên sẽ vi phạm đi cái chính quyền cái cái chính sách của YouTube ấy đó nó sẽ xóa đi những cái video của tiếng nên anh em sẽ không thể tìm kiếm và xem cái video của tiếng được cho nên Tiến mới sàng lọc ra những cái mắc kèo mà có thể phù hợp nhất để cho anh em có thể đầu tư đó có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà xem video của Tiến ủng hộ Tiến qua cái kênh YouTube còn về cái việc mà anh em muốn lấy những cái mắc kèo chuẩn hơn ấy thì chắc chắn với anh em trước giờ bóng lăn tầm uh, uh, 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ ấy khi mà lúc đó Tiến nắm được cái đội hình ra sân chính thức này biết được cái lối chơi của hai đội đó biết được nó chơi với sơ đồ nào uh, thằng Man City nó tung cái đội hình mạnh nhất hay không đó để đấu với thằng Sheffield để uh, uh, lọt vào cái vòng bán uh, chung kết cúp FA này đó nó có một trận đấu thắng sớm nhẹ nhàng để dưỡng sức cho những cái trận đấu còn lại rất là quan trọng đặc biệt là tại ngoại hạng Anh cũng như đấu trường C1 đó à, hay là nó đưa cái đội hình mạnh nhất hay là đưa cái đội hình dự bị thì nói chung trước giờ bóng lăn thì lúc đó cái đội hình tiếng nắm nó sẽ ok hơn rất nhiều đúng không anh em lúc đó nắm được cái lối chơi biết được sơ đồ của tụi nó thì mới có thể đưa ra những cái mã kèo nó phù hợp nó chuẩn hơn đó còn hiện tại tiếng nhận định trận đấu này cho anh em khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ youtube ấy, để cho anh em có thể tìm kiếm được cái video để soi kèo uh, từ những cái video mà tiếng đưa lên phân tích nhận định cho anh em chủ yếu là để cho anh em tham khảo thôi đó thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một lần nữa những anh em nào mà muốn lấy những cái mặt kèo chuẩn nhất trước giờ bóng lăn cũng như uh, những anh em mà có kinh nghiệm về bánh bóng này nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang chơi uy tín ấy đó muốn uh, kiếm một cái trang uy tín để chơi đó muốn tự chơi không phải bị mất like mất cỏ như chơi qua thầu qua cò ấy thì anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến nếu như mà anh em có đủ hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng đấy có xài cái chuyển khoản online thứ hai là anh em phải sử dụng cái bí momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện thôi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em ờ, cách đăng ký một cái tài khoản trên trang để chơi nè đó cũng như là hướng dẫn cho anh em cách vào kèo cách đặt kèo cách mua bán kèo như thế nào trên trang đó có nhiều mã kèo hay lắm anh em đó riêng mã kèo chấp cũng có chục mã cho anh em chơi nữa mã tài xỉu cái chặn cũng vậy nữa có luôn cái mã kèo mà lẻ chẵn này rồi cả hai đội ghi bàn rồi thẻ phạt nói chung rất là nhiều mã kèo trên trang không mất lai mất phí mà ăn rất cao luôn đó việc gì phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò đúng không anh em ví dụ như cái mã kèo hiện tại Man City trên trang nó đưa là 2.25 là mã kèo chuẩn nhất đúng không đó anh em có thể ăn được 0.88 nhưng mà khi mà bên ngoài thầu cò nó đưa cho anh em đúng cái mã này luôn vẫn là chấp 2.25 luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 7 ăn 75 thôi nó sẽ ăn like từ anh em đó anh em thua thì thì tụi nó lại ăn được cái hoa hồng từ cái số thua của anh em anh em thắng thì lại bị mất like từ cái bọn thầu bọn cò đó chơi như vậy để làm gì chơi như vậy khác gì chơi ngu đúng không đó nó thẳng là như thế nếu như mà anh em thật sự cần có một trang chơi uy tín này đó muốn vào nhớ muốn đồng hành với tiếng đủ điều kiện mà tiếng vừa mới nói có số tài khoản ngân hàng có sạc chuyển khoản online hoặc là có sử dụng cái ví momo một trong hai cái đó thôi thì cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến đi số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em còn có thể liên hệ qua bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả ở video ấy đó gồm có facebook này fanpage uh, tiktok và telegram đó anh em có thể liên hệ trực tiếp qua những cái đường link này để uh, à, tránh cái việc mà bị lừa đảo anh em vì hiện tại cái tay của tiếng bị giả mạo khá là nhiều nó giả danh của tiếng nó nó giả cái cái tiếng của tiếng để để nó uh, lừa lọc nó lừa tiền anh em ấy cho nên anh em cứ mạnh dạng liên hệ qua trực tiếp những cái đường link dưới phần mô tả ấy hoặc là liên hệ qua cái số zalo luôn thì tiếng cũng nói thẳng luôn anh em nếu mà quan tâm tin tưởng thì cứ liên hệ còn nếu mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất thì né ra đừng có nhắn tin làm gì mất thời gian thôi tiếng không có rảnh mà đi hỗ trợ rồi nhắn tin cho từng người là uh, cái trang này nó uy tín hay không tiếng không có muốn giải thích cho bất cứ ai hết anh em nhớ nhé thật sự tin tưởng muốn chơi muốn cùng đi với tiến đó muốn có một trang chơi uy tín nếu tin tưởng thì cứ liên hệ với tiến ok quay lại với cái mã kèo ở thời điểm hiện tại trước khi đưa ra sự lựa chọn mà nó ok nhất ấy đó cho anh em có thể đầu tư thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái uh, uh, phân tích cũng như là nhận định về cái phong độ này lịch sử đối đầu về cái bảng xếp hạng của hai đội bóng ở các giải đấu hiện tại nha đây anh em uh, trước tiên trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái phong độ của hai thằng này nhé Đầu tiên là đội chủ nhà Man City thì nó vừa trải qua cái chuỗi trận cực kỳ hay luôn em, cái chuỗi mà 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đấy thì sau 8 trận thắng liên tiếp này có những trận thắng cực kỳ đậm luôn em, như trận thắng 6-0 trước Bình Lây này, rồi 7-0 trước Leipzig này. Đó rồi 4-1 trước Liverpool cũng như là Southampton này, rồi 3-0 trước Bayern cũng như là 3-1 trước Leicester. Thì sau khi trải qua cái chuỗi 8 trận thắng liên tiếp cực kỳ đậm đà này thì nó lại có một cái trận hòa mới đây trước cái thằng Bayern thì đây cũng là một trận hòa không có đáng nói về cái thằng Man City nha anh em vì lượt đi nó đã thắng 3-0 rồi đấy lượt về nó chỉ chơi với cái thằng nó nhường toàn bộ thế trận cho Bayern luôn nhưng mà thằng Bayern này vẫn không thể uh, có được một cái chiến thắng trước Man City vì Man City nó mà chơi phòng ngự phản công nó còn chơi hay hơn khi mà đối công với Bayern nữa đó ở trận đấu này rất là may mắn cho Bayern khi mà không phải thua thêm một cái trận đó Tuy nhiên thì Bayern cũng đã bị Man City loại khỏi cái vòng tứ kết tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu. đúng Hôm em vì lượt đi đã thua với tỷ số khá là đậm 3-0 đó với lượt về tỷ số một đều cũng chả giúp ích gì cho anh em hết à, không thể trách em được vì hiện tại Man City có thể nói là nó nó quá mạnh rồi anh em đó cho nên à, một cái trận hòa này đối với BM trước Man City cũng là một cái thành tích khá là tốt rồi đó còn về đội khách thì sao đội khách Sheffield thì nó có được tổng cộng là uh, ờ, 7 chiến thắng và hai thất bại ở chín vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì ở hai uh, vòng đấu gần nhất nó đã có được liên tiếp hai chiến thắng nhờ trận thắng 4-1 trước cách đít nè đó rồi 1-0 trước Bitton tại cái giải Championship ấy thì sau hai cái trận thắng liên tiếp này đó sau hai trận thắng liên tiếp này cũng như những cái chuỗi trận uh, rất là hay trước đó những cái phong độ cực kỳ tốt trước đó ấy, thì cũng đã giúp cho cái thằng Sheffield United uh, vươn lên được cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Championship hiện tại với 82 điểm sau 42 vòng đấu đó với 25 thắng 7 hòa và 10 thất bại ghi được 65 bàn thắng và để thủng lưới 36 bàn thì nhìn chung anh em cũng có thể thấy được ấy, là cái thằng search view này hiện tại nó chỉ kém bên lay với 10 điểm cách biệt mà thôi đó thì hiện tại gần như là 80 đến 90 phần trăm là Sheffield United nó sẽ uh, ờ, thăng hạng tại cái giải ngoại hạng Anh mùa này đúng anh em đấy vì hiện tại nó hơn cái đội xếp thứ ba là cái thằng Luton đến 7 điểm cách biệt này đó cũng như tuy nhiên tuy nhiên thì nó không thể nào mà cạnh tranh được cái ngô vô địch với cái thằng bên lay được vì bên lay hiện tại đã hơn nó 10 điểm cách biệt nhưng với cái vị trí thứ hai và bỏ xa cái thằng Luton với 75 điểm đó cách nhau là 7 điểm cách biệt thậm chí là Sheffield nó còn thi đấu ít hơn cái thằng Luton ở vị trí top 3 là là một chặng nữa cho nên uh, chắc chắn với anh em là thằng Sheffield United này nó chỉ cần một trận thắng nó thôi đó nó sẽ thăng hạng sớm tại ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay đúng không anh em vì hiện tại tại cái giải Championship này có tổng cộng là à, ờ, 24 đội chỉ thi đấu là 46 vòng mà thôi đó riêng cái thằng Luton tiếng vừa mới nói thì thi đấu 43 rồi nó chỉ còn 3 trận nữa thôi còn Sheffield United nó chỉ thi đấu mới 42 trận thôi anh em nếu như mà nó chỉ cần thi đấu một trận nữa một trận thắng thôi nó sẽ có bằng trận thắng với thằng Luton và nó sẽ có được tổng cộng là 85 điểm đó 85 điểm thì bỏ xa được cái thằng Luton là 10 điểm cách biệt đúng không đó và thậm chí là phía trước chỉ còn 3 vòng đấu thôi chắc chắn 100% Sheffield nó sẽ lên ngôi uh, thăng hạng ngoại ngành ở mùa giải năm nay nếu như nó chỉ cần một trận thắng ở trong 4 vòng đấu tới thôi cho nên chắc chắn với cái phong độ hiện tại thì một trận thắng quá là đơn giản cho Sheffield anh em đấy nói chung xét về mẫu mặt thì ờ, cái thằng Sheffield United này nó đang khá là thoải mái đúng không anh em đó nó thoải mái về cái cái đấu trường trong Championship này vì không phải lo về cái vé thân hạng nữa rồi đó chắc chắn là nó sẽ thân hạng thôi à, nhưng mà đáng tiếc cho nó một điều đó là nó đã rất là xuất sắc khi mà bước vào đến cái trận uh, lượt trận bán kết tại cái giải đấu cúp FA đó tại cái giải giải đấu cúp A mà nó bước vào đến cái trận bán kết này là rất là hay rồi anh em nhưng mà đáng tiếc cho nó là phải đối đầu với Man City ở cái cuộc đối đầu này ở cái trận đấu đêm nay đó và thêm một việc nữa là Man City đang hướng đến một cú ăn ba cái mùa giải này đó đầu tiên là đấu trường ngoại hạng Anh này thứ hai là cái uh, cúp C1 thứ ba là cái đấu trường cúp f này rất là khó để thoát được cái tầm tay của Man City đó đáng tiếc cho cái thằng Sheffield là một phần đó là do Man City nó thi đấu quá hay ở những cái cái thời gian gần đây đặc biệt cái mùa giải này thôi anh em xem thêm này tại cái giải ngoại hạng Anh ấy thì thằng uh, Man City nó đã có được uh, đây tại ngoại hạng Anh thì Man City nó đã có được 70 điểm rồi nó chỉ kém Arsenal 4 điểm mà thôi và thi đấu ít hơn Arsenal một bàn nữa đó nó chỉ cần một trận thắng thôi là là bằng số bàn bằng bằng số trận thi đấu với Arsenal nhưng chỉ thua kém Arsenal là một điểm cách biệt thôi và cái cửa lên ngôi vô địch của Man City cực kỳ sáng luôn em đó vì dạo gần đây cái thằng Arsenal nó hay đấu không được tốt cho lắm tại cái đấu trường ngoại hạng Anh cho nên Tiến lại ưu tiên rằng Man City có cái cửa lên ngôi vô địch sáng hơn nhiều so với Arsenal ở cái thời điểm hiện tại cũng như tại cái giải đấu cúp C1 tại giải đấu cúp C1 thì nó cũng vừa loại cái thằng ờ, Bayern Munich và bước bước vào cái vòng bán kết thì Bayern cũng chính là một trong những cái ứng cử viên lên ngôi vô địch tại cúp C1 mùa giải năm nay. Đó, ứng cử viên vô địch mà nó loại nó nó thắng trắng 3-0 ngay trên sân nhà cũng như là hòa một điều ngay trên sân khách loại thẳng cái thằng BM này thì chắc chắn cái ngôi vương tại cái giải đấu cúp C1 năm nay ờ, cái hòa sáng dành cho Man City đúng không anh em đó ngoại ngành cúp C1 cùng với cúp FA đều có đều là những cái cửa cực kỳ sáng để cho Man City lên ngôi vương ở mùa giải năm nay luôn đó và chắc chắn là bếp bếp sẽ uh, huấn luyện viên của cái thằng Man City này sẽ hướng đến cái cú ăn ba ở cái mùa giải tiếp tục ờ, vào cái mùa giải năm nay đấy thì nói chung trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn an toàn nhất thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân khách sân nhà này cũng như về lịch sử đối đầu của hai đội nhé nên anh em thì trên sân nhà như anh em đã thấy ấy, Man City nó bất bại liên tiếp 6 trận với 6 chiến thắng liên tiếp đó thắng 6 trận liên tiếp với 3 trận không để thủng lưới đó à, 2-0 trước Newcastle 7-0 trước Leipzig rồi 6-0 trước Burnley này rồi 4-1 trước Liverpool cũng như là 3-0 trước Bayern và 3-1 trước Leicester đó một phong độ cực kỳ tốt còn về đội khách Sheffield thì nó có được 3 chiến thắng và một thất bại ở 4 vòng đấu ờ, gần nhất khi mà đội bóng này phải làm khách. Đó dù có cho có phong độ tốt cỡ nào nhưng xét về cái thực lực đó về cái lực lực lượng và cái đội hình đó đội hình của hai đội thì chắc chắn Sheffield sẽ không có cửa nào để so sánh được với Man City đúng không anh em về cái chất lượng đội hình thì gần như là không có giá để so sánh với Man City à đặc biệt là Sheffield này nó đang thi đấu ở cái giải Championship nữa đó thi đấu ở cái giải hạng nhất nước Anh nữa khi mà so với ông lớn của ngoại hạng Anh hiện tại ông lớn của đấu trường châu thì chắc chắn là không có cửa để cho Sheffield có cơ hội nào ở trong cái trận đấu này cả đấy đó đặc biệt thêm một điều nữa là phong độ cực sáng của Man City ở dạo gần đây và đang hướng đến cái cú ăn ba nữa cho nên cực kỳ khó để cho Sheffield có được một cái kết quả tốt trong cái trận đối đầu với Man City đêm nay đây thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất thì Man City đã toàn thắng trước cái thằng Sheffield đó và không để thủng lưới bàn nào luôn em 2-0 nè 2-0 à, và trận thắng 2-0 cùng với trận thắng trận thắng 1-0 ở cái lượt trận lượt đi lượt về cái mùa giải uh, 2019 2020 anh em và bước uh, cái mùa giải trước ở mùa giải trước thì tiếp tục Man City lại có hai cái chiến thắng ở hai lượt trận là cùng tỷ số 1-0 trước cái thằng Sheffield United này và hai đội đã tái đấu với nhau tại cái vòng bán kết cúp FA thì đây là một cái trận đấu loại trực tiếp nên chắc chắn Man City nó sẽ thi đấu một cách an toàn hơn đúng không anh em đó và nó sẽ muốn thắng cách biệt từ hai bàn trở lên để đảm bảo đi cái cái ờ, cái việc mà phải giành một cái vé vào chung kết đó để tiếp tục lên con đường mà mà tiếp tục cái con đường mà giành cái cú ăn ba mùa giải năm nay đấy với một phong độ cực kỳ sáng đặc biệt là có quái vật Hà Lan trong đội hình đấy thì ok với những gì tiến đã phân tích thì anh em hãy xem thêm một ít thông số khác về các uh, cái thông số lịch sử đối đầu của hai đội để anh em có thể đầu tư này thì 7 trên 8 chặn đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt cũng như 8 trên 8 trận đối đầu với nhau gần nhất cả hai đội cũng đều có dưới 2.5 bàn thắng có nghĩa là cái tỷ lệ mà về xỉu bàn thắng cũng như về xỉu thẻ trận đấu này là tỷ lệ sức phát hiện là cực kỳ cao luôn nha anh em đấy thì đây là hai cái mã kèo mà anh em cũng có thể đầu tư đó nếu như mà anh em thích thì ngại gì mà anh em không đầu tư vào mã xỉu thẻ đúng không ví dụ như 7 trên 8 trận đối đầu với nhau gần nhất thì thì thì cả hai đội đều có từ 4.5 thẻ dưới 4.5 thẻ cái tỷ lệ mà về xỉu thẻ là đến 70 80 phần trăm đó còn 100 phần trăm là về cái tỷ lệ xỉu bàn thắng như 8 trên 5 8 trận đụng độ nhiều nhất nhau gần nhất thì đều có từ hai bàn thắng trở xuống mà thôi thì đây chỉ là những cái thông số mà cho anh em có thể đầu tư thôi nhá nhưng mà tiến sẽ chưa cho anh em những cái mã kèo này tiến chỉ cho anh em những cái mã kèo mà tiến lựa chọn thôi nếu như mà anh em thấy hợp mã trùng mã anh em vào đó thì ok với những gì tiến đã phân tích cũng như là cái tỷ lệ kèo hiện tại đây tỷ lệ kèo hiện tại mày cái đã đưa ra thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau đầu tiên đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là man city chấp góc đó man city chấp 5 góc cả chặn cùng với mã là là uh, man city chấp uh, uh, 2.5 góc ngay trong hiệp 1 đó tiếng rất là kết mã kèo tài gốc ở trận đấu này chắc chắn là Man City nó sẽ dùng ép cái thằng Sheffield này ngay trên sân nhà ở ngay trong hiệp 1 để giành cái bàn thắng sớm đúng anh em đó cho nên anh em có thể đầu tư cho Tiến vào cái mã là Man City chấp uh, à, 2.5 mã kèo gốc ngay trong hiệp 1 cũng như chấp 5 hòa gốc ở ngay trong cái mã cả trận. Đó, cùng với đó là anh em có thể đầu tư thêm cho Tiến vào cái mã là Man City chấp 1 ngay trong hiệp 1 đó tiến chỉ ưu tiên cho anh em những mã kèo sau đây thôi anh em học mã trùng máu thì vào vì hiện tại tiến cũng nghĩ trận đấu này man city nó sẽ thắng 2 không trước cái Sheffield ngay trong hiệp 1 một không hoặc hai không xong nó sẽ chơi với cái thế trận là À, không có bung hết sức nữa để dưỡng sức để cho cái đấu trường ngoại ngành cũng như cúp C1 ở những vòng đấu tiếp theo. Nhưng Sheffield khi mà nó bị thủng lưới chắc chắn nó sẽ muốn dâng cao đội hình và tìm bàn gỡ thì những cái lần dâng cao của nó chắc chắn sẽ bị Man City phản công này nọ và sẽ có thêm bàn thắng đúng không anh em. Đó cho nên Tiến ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo là kèo ờ, Man City chấp 1 hòa à, chấp một hòa ngay trong hiệp 1 cũng như chấp 2.5 gốc ở hiệp 1 này và chấp 5 gốc ngay cái mã kèo cả trận đó thì anh em cũng có thể đầu tư thêm cho Tiến vào mã kèo Man City chấp 2.25 cả trận nữa đó nhưng mà cái mã này chỉ là nằm ở cái mức 50 50 thôi nên Tiến chưa có lựa sự lựa chọn an toàn lắm cho anh em Tiến sợ nó thắng 2-0 hoặc là 3-1 ở trận đấu này đó cho nên tiến cũng không chắc vào mã kèo này lắm cho nên nếu như mà anh em thật sự muốn kiếm cơm gạo thì cứ vào ba cái mã kèo hiện tại mà tiến đưa ra thôi còn những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn khi mà nắm bắt được đội hình chính thức của hai đội biết được cái lối chơi sơ đồ của tụi nó thì tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn cho anh em chơi ok thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một lần nữa những anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất cùng với tiến ấy đó thì cứ nếu như nếu như mà anh em tin tưởng nhá tin tưởng thì cứ liên hệ trực tiếp với tiến nếu như mà anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là có sử dụng ví momo thì chỉ cần như thế thôi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách tạo tài khoản trên trang cách vào kèo cách chơi cách bán kèo cách sôi kèo này nọ tiến sẽ hướng dẫn cụ thể hết ok cho anh em thì thật sự tin thì hãy liên hệ nhé còn nếu sợ bị lừa này nọ mà hỏi nạp được cũng không được rồi sao ấy thì tốt nhất né đừng có liên hệ làm gì tiến không có thời gian để để hỗ trợ mấy anh em đâu ok thì à, Tiến cũng chỉ muốn chia sẻ với anh em những gì mà Tiến muốn giúp đỡ anh em thôi còn anh em thật sự tin thì cứ liên hệ đấy thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em nếu như mà anh em ờ, thấy cái nhận định của tiến hay hợp mã bên em ấy thì anh em hãy ấn nút like ở cái video này cũng như để lại cái bình luận tỷ cuối cùng về cái tỷ số trận đấu này tiến sẽ dành tặng cho anh em là 500k tiền mặt nhé anh em đó bằng cái hình thức chuyển khoản like ok tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em đừng quên để là một cái lượt like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh đó tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng số kèo nhé anh em và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo anh em đã đầu tư đó cũng như chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe nha